Với đặc thù của ngành khai thác cát đá là khai thác các thành phẩm bao gồm các loại đá có nhiều kích thước khác nhau. Đòi hỏi kế toán doanh nghiệp thuộc lĩnh vực ngành khai thác cần phải theo dõi, quản lý, thống kê chính xác để tránh khỏi những thất thoát hàng hóa xảy ra. Khóa học kế toán tổng hợp khai thác cát đá tại Trung tâm Đào tạo Kế toán Việt Hưng sẽ giúp các bạn tự tin thành thạo mọi nghiệp vụ hải toán, giải quyết những khó khăn, va chạm xử lý các tình huống thực tế trong mảng khai thác các đá Các nội dung chính trong khóa học sẽ được chia làm 3 nội dung chính. Nội dung thứ nhất liên quan đến hướng dẫn nhập số dư đầu kỳ của mảng khai thác. Nội dung thứ hai sẽ đi vào các chứng từ phát sinh trong kỳ và nội dung thứ ba hoàn thiện báo cáo tài chính. Trong phần đầu kỳ các bạn sẽ được tìm hiểu về việc bàn giao sổ sách kế toán từ kế toán cũ để nắm được các số liệu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 và hạch toán đối với các hóa đơn bán ra, các hồ sơ chứng từ liên quan đến nộp phí bảo vệ môi trường, các chứng từ liên quan đến nộp thuế tài nguyên, hướng dẫn nộp các khoản thuế và cách hạch toán đối với thuế giá trị gia tăng, thuế môn bài, thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính và thuế thu nhập cá nhân. Hướng dẫn thực hiện việc cách hạch toán đối với trích lương và trích bảo hiểm xã hội. Định hướng được phương pháp tính giá thành của mảng sản xuất khai thác cát đá và các tài nguyên khác. Do mảng khai thác cát đá là một mảng vô cùng đặc thù, phải hiểu được quy trình để tính giá thành của mảng khai thác. Thứ nhất, khi khai thác được thành phẩm đá học và tiếp tục đưa thành phẩm đá học để tiếp tục nghiền ra các thành phẩm các loại đá với các kích thước khác nhau. Cách tính giá thành của mảng đặc thù này để hiểu được các chi phí và doanh thu hướng dẫn việc đối chiếu sửa sai khi thực hiện việc tính giá thành so sánh doanh thu và giá vốn, loại bỏ bớt chi phí đối với trường hợp đưa vào chi phí không hợp lý. Và nội dung thứ ba sẽ hoàn thiện báo cáo cuối kỳ đối với mảng khai thác, kiểm tra lại toàn bộ các nội dung liên quan đến các chi phí phát sinh trong kỳ, so sánh tổng doanh thu và chi phí đối với từng mảng, cân đối các số liệu, thực hiện việc nộp các tờ khai, quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, quyết toán thuế thu nhập cá nhân, và bao gồm các mẫu liên quan đến quyết toán, thuế tài nguyên và thuế bảo vệ môi trường đối với mảng khai thác cát đá và thực hiện việc kiểm tra lại các tỷ trọng trên báo cáo tài chính, cân đối các số liệu trước khi nộp. Hướng dẫn thực hiện việc in sổ sách và kết xuất lưu nội bộ, kinh nghiệm khi có thanh tra quyết toán thuế. Đó là những nội dung chính khi tham gia vào khóa học của mảng khai thác cát đá.